Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi Ở video này thì Khả sẽ ép đôi giày mọc uh, 5 dòng nha anh em Và lần này thì Khả sẽ đưa cái dòng tốc độ đánh, ờ, tốc độ di chuyển vào trước Một tốc độ di chuyển vào trước anh em đợi một chút nha Rồi mua được cái foil này Tinh 1 Tinh 2 Tinh ơi lộn, tinh 1 Ok anh em, mua mấy cái kia xong đâu để ép này Tương Dương Ép dòng tốc độ trước nha anh em ơi Và là một tịch giá ở server đó bao nhiêu anh? Tầm này thì khoảng ờ, một kim rưỡi đến hai kim nha em ơi. Và là một tịch còn tại thì kênh em chum xu. Like đủ giờ là có lương mà đồ. Ừ cũng biết nhưng mà tầm này hôm trước hẳn cũng có like mà cảm giác nó mình lương bỏng mình cảm giác mình không được nhận nữa nè. Nói chung là mình cảm giác không chắc chắn nhận được á. Nên là Khải không like. Rồi. Ừ. Khải sẽ rút uh, Thầy sẽ đi rút uh, ờ, ép cho anh em xem <clears throat> tốc độ bốn viên đại nhưng này dần tốc độ nha anh em khai rút bốn viên đại đặt bốn viên đại nha anh em làm gì làm không chất xấu là ok lấy này tốc độ 33 này hiện tinh 1 này hiện 1 này bốn dương đại này ba mươi ba được là 40 anh nè phẩm chất xấu này ok chưa rồi di chuyển thành cái quay lại anh em này ép đôi giày lần này ép đôi giày vậy nè này ép đôi giày gì tóc rồi khăn à, lôi tinh một này đất xấu nè bốn viên nè <clears throat> sao không chỉ như cái ba nhà phê hả à? hello này mới vô nha hello mọi người Khánh đang tìm à, giờ đi tìm đến cái dòng à, <clears throat> khăn lôi đến cái dòng à, đến dòng khăn lôi nha nam dòng chuyện hó không biết đi tìm ra không được hãy đi tìm đó đến tiền dòng chuyện hó tìm không ra nè chuyện hó mọc nè khăn lôi 29 này phôi nó cũng ngon á nó dày lên nha ông vừa nãy cầm cây vũ khí tím ép xịt anh em ơi thắng họ họ sắc ba mấy làm ba mươi xịt tè lê nãy bị xịt đấy đồ phôi chừng hó một tìm hơi chua nè <clears throat> nên coi thử tìm được cái phôi như thế nào tính tiếp nè này ép ra cái, cái dây mọc này phải kháng lâu 30 nữa nè ép phải kháng lâu 30 nó mới đẹp được mua cho một ông kia khó nhỉ ừ ép vũ khí mà tiếc là xịt thôi vũ khí quan trọng mà ép tiếc xịt tè le uống trời tiền phôi một tiền hôi khó này. rồi vô vô vô có hàng có hàng ok có hàng rồi nha anh em ok bước nó này đi đầu tiên ép nhầm chất luôn rồi chuyển hóa mọc này em ơi Ok Vô vô vô Cuối cùng tìm được cái phôi chuyển hóa mọc dòng 2 Dòng 1 chứ Ok rồi Ok rồi nè em Rồi lên mắt đôi giày thôi Ngại ngần gì nữa Ngại ngần gì nữa Ngại ngùng gì đâu cô bé ơi Rồi Rốt Có hạt Đúng rồi, nay là chưa hoạt động ban ờ, những nhận săn quả bất tiểu với lại ờ, em ép cái đôi giày anh ơi. Có ha. Đúng rồi, có hàng em ơi. Rút hình tinh một này. Ẩn một mộc này. Bốn huy dân đại từ từ bốn huy dân đại. Rồi, cuối cùng tìm được cái phôi mộc dòng hai Mừng quá, mừng quá. xa nhau nhưng trong tim ta luôn bên nhau khó phôi là im có phôi là im rồi nè Khải, thằng em cua với ốc gì của em khi nào lại đăng ký cho một nó ủng hộ À thằng em, thằng ghẹ của em anh ơi Thằng ghẹ trưởng lão băng mình nè Mấy hôm sói sói băng mình đó Ít hôm nó, nó like rồi Em em tạo kênh youtube của nó rồi Anh em qua ủng hộ thôi Ok anh ơi, cảm ơn anh nha Ít hôm khi nào có em em bảo cho một một nè ừ. khả rút uh, rút bốn bốn viên đại ok chưa phát hiện tinh một ấn một rồi vô cứ phạm chất xấu là ok mát nè phạm chất xấu là được chất xấu ok con rồi đập nè khám nè đôi giày nè tinh hai vũ hiệu âm chất xấu nè rồi năm đại nè lần này sẽ bỏ năm đại nè chuyện hóa trong bộ nha mọi người 10 điểm Rồi tiếp tục này Sẽ là dòng sinh lực Sinh lực Khải sẽ uh, Hút 3 khảm 4 Hút 3 của dân đại khảm 4 dân đại Dòng sinh lực nha Nam Sinh lực là dòng tinh 1 Sinh lực này Lấy này Thì uh, sinh lực uh, đâu rồi Được rồi nha Đi tìm cái dòng uh, sinh lực ấn 2 đã đợi chút Rồi à, đi vô dòng uh, sinh lực nữa nè Xong đến khăn lôi Xin lợn Em hút 4 đập 4 cho chắc em ơi Hút 4 đập 4 em thấy auto lên Hút 3 đập 4 nhiều khi nó xịt quá à, Phôi này, sinh lực này Tinh 1 này Hiện 2 này Ok chưa Sinh trận 157 này 4 dân đại này Sinh lực Hiện tinh 1 2 Dân đại okay livestream cho mình làm hồ được đúng rồi nam mỗi người một sở thích thôi <laughs> rồi diễn thành đã quay lại hello phát giỏi nha đúng rồi vừa xem khải vừa xem ghẹ là ok mà tại vì nhiều khi ví dụ buổi trưa khải không like á thì ghẹ nó có thể like được buổi trưa nè thì ghẹ nó có thể like được buổi trưa anh em có thể lên xem ghẹ like buổi trưa khải vẫn sói mà ghẹ vẫn like buổi trưa thôi hoặc là cho nó sói này nọ vẫn bình thường nè à, giày này Phẩm chất xấu nha Nam Phẩm chất xấu hiện tinh một là auto lên rồi Auto 18 mít rồi Bố dân đại Ok chưa Bố dân đại trăm chín sáu ok chưa rồi giờ đến dòng kháng lôi nha nam dòng kháng lôi khải sẽ đi tìm cái phôi kháng lôi dòng 2 Ok có phôi khăn ló dòng 2 19 rồi nè Bây giờ với ông xem thử có phôi nào đẹp hơn nha Rồi đi giờ thử có phôi nào đẹp hơn phôi này không nha anh em Khăn ló dòng 2 Đây <clears throat> Bạn 19 thôi Khải đi dạo thì có phôi nào đẹp hơn hồng đại khai phong yêu chí trai buồn và thân đời để phôi khăn lôi dòng 2 kêu cao một tí được nè xem thử còn cái nào khăn lôi cao hơn 19 không 25 24 mà đẹp nữa nè 19 thấy là thấp mình tìm phôi nó phở, nó kháng cao thì mình rút ra cảm giác nó tự tin hơn nè tánh thành cô nóng nhờ nó nóng như là lên coi like chọc nó là nó chửi rồi mất chân cơm ừ thì em cũng nói rồi anh làm livestream mình phải bình tĩnh điềm đạm chứ còn mà đỡ không chịu nghe thì lúc đó thì chịu thôi biết sao giờ ok anh em đọc dòng khăn lô 30 nha Tương Dương để rút rồi đó À cho này ok anh ơi Rồi Tiếp tục Lấy Kha sẽ lấy uh, phôi khăn lo dòng 2 này 19 này à, Lấy thì Kha sẽ Khăn lôi Kha sẽ lấy tinh 2 Và ẩn 2 Nam Bình phụ Dân Đại 1 2 À 4 5 Dòng khăn lôi quan trọng một chút Kha thiếu một bình phụ Viên Nha em theo mình Phú Duyên đó cố gắng phòng chất 67 là ok nè chất 67 là khăn lôi là vô chất bát đấy 67 đây 8 mà càng tốt 8 mà auto luôn 6 ok 6 giờ Kha sẽ đi thành cái thể quay lại cái ép à, lúc ép thì giờ thì à, hiện tinh 3 hai tử và full đại nữa nè hiện tinh 3 hai tử full đại rồi vô khảm này dày này ok chưa giờ chủ yếu quan trọng dòng khăn lôi là mát này, này là đẹp này hiện tinh ba tinh ba này ấn hai này hai viên tử ok chưa còn hai viên tử này hai viên tử này full đại này à, ok chưa full đại này 30 ô nam 30 ô nam ông anh à, ông anh ông vừa ép đôi giày giống như vậy cũng 30 nè cũng tương tự cái công thức như vậy á hai người trước nó cũng 30 không chọn được đâu thêm hai thì tinh rồi ôi 24 trời ơi không lên được anh em ơi 24 này xịt rồi à, hai thì tinh mà không lên nè quá nhỏ rồi rồi dòng nội lực tính ra đôi giày này xịt mấy điểm uổng quá mà không sao xịt mấy điểm thì bù lại vài tiền thôi đâu quá xịt luôn em uống quá uống quá rồi tiếp tục lại sẽ trung phẩm chất xấu rụt ra được 24 rồi nè ton rồi chung là cũng nhân phẩm cả nè ông anh ông vẫn kiến ông anh ông vẫn cái công thức như vậy vẫn lên 30 mình thì lên 24 nè chung là vẫn có gì đó gọi là công thức như nhau 24 vải lộn Đúng, anh em đúng không chung là công thức hai người như nhau ấy nhưng mà cái này là 24 không hiểu được 25 độ anh em đón 24 25 ra 24 25 luôn nè đó thực sự à, tiếp tục vô dòng nội lực anh em nội lực thì khá sẽ gọi còn phụ viên rồi hai bên phụ viên khá sẽ rút 3 đập 3 ok chưa công thức như nhau nè đồ rồi áo thiệt chứ <laughs> hai tử sống dân đại ép kháng ép uh, ép kháng ép lam lục ngon hơn chứ nhỉ uh, nói chung là nếu mà khải thì khải hay ép lam lục nhưng mà ông anh hôm qua anh ông anh trong bang ổng vừa ép cái đôi giày giống như giày luôn đó. ổng cũng ra công thức như vậy thì mình cũng làm theo nhẹ nhẹ thứ như thế nào đó ảnh ép thì hai tử là, là lên 30 rồi cũng giống như vậy luôn nè giống như vậy luôn không cái này dòng kháng lôi thì uh, hôm qua là hai hai thị tinh xấu đại là lên rồi rồi chắc mình là nhân phẩm thôi chứ nếu mà mình thêm hai thiên thị tinh nữa là mất 30 là chắc rồi nè đúng không rồi tiếp tục lỗ hai không lên thì mình bù lỗ lại như người ta thôi tiếp tục là khải sẽ mua phụng duyên hay viên đại luôn xóa ừ. đồ con đào mà đại nam sẽ đột con đào này nhầm kháng lo sợ xịt mà độc anh ở vắng xịt nè má hai bốn phôi cấp 6 là ok mà anh không phôi cấp 6 thôi nam anh cũng hiện tình uh, phôi thì anh lấy cái 17 thôi anh anh, anh kia anh lấy 17 thôi cũng ép ra cũng ép ra là hoàng chất xấu cũng áp rồi vào trong số thôi đọc hai chữ tin đó còn hút năm phú dương đại đọc tám phú dương số phú dương đại nhỏ thôi nói chung là số nhỏ thôi em nhỏ thì chịu thôi rồi tiếp tục đi à, dòng nội lực anh em ơi dòng nội lực đi tìm cái à, hai bình phú dương đại ok vô dòng nội lực anh em ơi bây khăn lôi thời tiết một chút chứ nếu mà không biết công ờ, công thức thì khả đã bốn phút viên rồi quên bốn phút viên bốn ờ, bốn phút viên bốn thiệt tinh rồi nhưng mà công thức này đã có công thức một ông anh ông ép ra rồi nè ông anh ông ép ra rồi thì khải mới theo ông anh thôi chứ còn nếu mà đỡ kháng lôi thì khải nghĩ là bốn bốn thị tinh đó, chắc chắc kèo 100 lần rồi nè chắc kèo 100 luôn còn ép như vậy luôn tóc nè chuyện hóa nè sinh lực này đến khăn lôi công thức giống như vậy luôn mà mình được 24 quá nhỏ rồi tiếp tục đến dòng nội lực Dòng nội lực hiện 3 Rút 4 dân đại nè Đó Sinh lực lực 4 dân đại hiện tinh 1 Auto lên phần nhân số là auto lên 180 thôi 3 Có khi nào dòng này lên 200 luôn á Tại vì dòng thắng lo nó mới bị mít Mít 5 điểm rồi nè Mít mấy điểm nữa là Khả nghĩ dòng này chắc lên 200 đó. Dòng này 4 dân đại chắc lên 200 luôn á trên một phẩm chất xấu nói chung là đa số rút tầm này thành phẩm chất xấu rồi nè xấu rồi lên không phải năm vậy đâu này mát anh em chắc chắn là mát chắc chắn là mát năm bảy nữa chịu luôn á đúng không năm bảy nó chịu luôn nè trong tâm xấu ok đây cái gì à, ngày sau khải sẽ lên tiếp tục video ép con nón nha nè khải sẽ tiếp tục à, lần sau khải sẽ, lên video ép con nón bốn dòng kháng họ chỗ 40 cái dòng kháng họ chỗ 40 nha nè đó nón sinh lực động lực kháng họ và chỗ 40 rồi hiện tinh thì khải chuẩn bị nhiều rồi tinh ba tinh hai thiếu tinh khá nhiều bốn dòng thì còn 8 cục hiện tinh mà đây mới có 5 cục rồi thiếu ba viên hiện tinh nữa thiếu à, ba uh, viên hiện tinh nữa là đập được cái nón và khoảng uh, ba ba 35 bình phục viên để đọc được cái nón nè <laughs> không sao đâu nè ông anh trong bang mình sao gì rồi ok ở video này thì uh, rất là tiếc ở dòng kháng lôi thôi còn lại thì khá cũng khá đẹp rồi nè dòng kháng lôi nói chung là nếu mà đỡ mà chắc ăn thêm thì chắc chắn thêm hai thì tin nữa là lên 30 rồi nhưng mà mình là do mình theo công thức thôi nè rồi tiếc một chút thôi nhưng mà không sao mình có thể bù lỗ là cho người ta một tí tiền rồi nè đó. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video nha. Đừng quên ủng hộ video này những video cái, cái video không binh uh, đây, những video ép đồ như thế này một like chia sẻ cho anh em ơi. Nói chung thì uh, có những video ép đồ như thế này thì anh em sau này có thể xem lại và cũng có thể trải nghiệm và cũng có thể rút được kinh nghiệm nha em. Nói chung là cái này là cái bài học cho anh em sau này có thể chơi những à, server đầu tím hoặc là bên cụm này thì uh, cứ theo công thức như thế này và có thể anh em nhích thêm một viên thủy tinh hoặc là hai viên thủy tinh thì đỡ có thể bù lỗ lại những cái cái cái cái kháng của anh em ép không được đẹp nha anh em của Khải ép không được đẹp nha anh em đó vậy thôi nói chung là Khải vừa làm video cũng như là làm một cái video lại lưu lại kỷ niệm cũng như là rút lại bài học cho những anh em dịp ờ, sau anh em có thể tham khảo thêm anh em có thể tìm trên YouTube uh, ờ, ép đồ để tím Di Khải ngày Minh thì nó sẽ ra nha anh em và anh em xem thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nha anh em ơi